Ôi hai năm hai. Cô tên gì đây? Hello. À, quân. Hey. Cô quân. Cô quân. Hello teacher. Hello. Teacher là giáo viên chơi là con gái con nào con luôn cái này đi con chẳng có ba không cần gì ba ơi cô cho mình mình để con bay này Hey, hey, cô lại, đây. Cô cho mình nghe cái cái Hello. Hello mình chưa ngồi rồi mình tại vì mình chuẩn đi học nhá nó không quên cái hình đó mà bây giờ con quên chưa các bạn nào thì nhớ nhớ ghi tên này các bạn nhớ ghi tên nha các bạn nhớ ghi tên vào nha không để iphone hay ipad là cô không biết đằng nào là gọi đâu đó ghi tên thì đi xem các bạn học các bạn ngồi thẳng lên nha để cô xem bạn đúng rồi biết á đúng rồi lớn lớn lớn các con ngồi thẳng lên nhá các con ngồi lên là các bạn các bạn nào ra bàn nào kéo ghế nào lấy bút chữ không biết rồi con ngọc cũng phương cũng có như vậy con đừng có nghịch linh tinh nha cái nào biết mà, cô cho con biết mà. Thằng Ừ. chờ chú, sao mà các Hôm nay mới là buổi học đầu dạ. tiên không nhở? Các bạn nào hôm nay là buổi học đầu tiên thì giơ tay à, lên cho cô xem nào. Giơ tay lên cô ra lên màu đen giơ tay mình đi. Ừ, có chị. Cô em học cô ơi đưa tay lên mông đi mẹ ừ. đi cho các con biết đấy là ơi mình lớp học mình không thấy ra đâu nữa chuẩn bị chỗ ngồi nha các bạn nào đang xem livestream thì các bạn chuẩn bị lấy bút cho cô nhá vô lại đi mình có nè Đâu ơi, phải khí, phải đúng cho. Các con kiểm bút đây này, các vâng, cháu này. Cháu này, vâng, cháu cháu. Cháu này. Dạ. Tắt mic cho cô nhá, để cô còn xét các gia đình tay mất nào. Ô sao mic nhở? Cái này cũng mic cô này cũng nằm con ạ. Số Mà chỗ này là có tiếng này hiểu chưa? Ấn vào chỗ này ba. Ờ, hello Võ Minh Khang nha. Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello. Các bạn Hello, ngồi teacher. chưa? Mình ổn định chỗ ngồi chưa? À. Em ở đâu? Em đây. Các bạn có thấy con mèo cô xinh không? Đây cô có con mèo đấy. Đây cô có con mèo xinh lắm. Hôm nay nha, để có thể ổn định lớp học hơn thì lớp mình sẽ tắt mic khi nào cô gọi thì các bạn giơ tay để cô gọi nhé Hi. Hello Nguyễn Văn. Nguyễn Lê Bằng đúng không? Hello. Nếu mà các bạn các bạn các bạn điểm danh cho cô nào, các bạn lên phần chat, các bạn lên phần chat, các bạn điểm danh cho cô nhá. Hello nào. Đó, nếu mà bạn nào mà đã các bạn kể cả các bạn ở livestream hay là các bạn đang ngồi học trong lớp mình thì các bạn hãy để biểu tượng ra tay để cô có biết là các bạn đã ổn định chỗ ngồi nha để mình chút nữa các bạn đến đủ thì mình sẽ bắt đầu học nha bạn nào mà cảm thấy hơi mệt thì các bạn đi ra uống nước liền nghe cho cô nhé Đào Thị Phương Ngân này Hello Xuân Lê Xuân Ngọc Khuê Thế để cô cho các bạn vào nhé. À. Hello. <laughs> không chat được. Ô bạn nào không chat được, bạn nào không chat được thế bạn Lê Minh Hoàng lớp 4 không chat được không? <laughs> Hello, chở Quỳnh Anh này. Hello Quỳnh Anh hai hai kiên đó các bạn không vẽ nha các bạn không vẽ nha các bạn không vẽ nha đó hello hello lê các bạn định chỗ ngồi chưa đầu cô xem nào hôm nay lớp mình à hôm nay lớp mình là các bạn mở mở cam lên nha phan hoàng bảo ngọc này hello phan hoàng bảo ngọc nha nguyễn thị kim ngân Quỳnh Anh này Quỳnh Anh nay ngoan thế có Khôi và Hiền này hôm nay hai anh em Khôi Hiền học cùng này Tiến này Tiến học với em gái à <laughs> Nguyễn Trúc Linh này học với chị hay là em đây bài cô chia sẻ nhỏ lắm ạ à. Ồ thế để cô để để loa to hơn nhá con đợi một xíu ok minh ngọc hello cô <laughs> cô hello minh ngọc nha hello bảo anh tại em cứ thấy màn hình đen xì ờ thế thì để cô tắt cái này nha thế con thấy chưa các bạn thấy chưa các bạn thấy rõ chưa đâu con thấy màn hình hết đen chưa <laughs> bắt đầu cái lớp mình còn đấy chưa ngồi để chuẩn bị bắt đầu học nhá So, welcome class. Chào mừng lại đến với lớp học của cô Ngọc nha. Thì như hôm trước ấy uh, rất rất là rất là buồn vì không thể nào mà cho các bạn vào cùng một lớp hết được vì vậy là những bạn nào mà hôm trước mình uh, chưa có chưa có được học trực tiếp với cô thì các bạn xem lại buổi livestream trước nhá còn hôm nay thì mình sẽ ôn lại và cô sẽ giúp các bạn có thể nói được cả câu cũng như là phát âm rõ hơn chuẩn hơn trong những cái bài học cũng như là từ vựng vừa rồi này nào thì Hello, teacher. My name is Chang. Oh, hi, Chang. So, uh, uh, at the last lesson, we have a 10 words. We have a 10 words about uh, <clears throat> some stuff we use for school and studying. So, bạn nào, bạn nào tự tin nhớ được hết 10 từ? Bạn nào tự tin nhớ được cách đọc hết 10 từ và giới thiệu các từ đấy cho cô chứ các bạn được không là có bạn nào giơ tay cô xem nào bạn nào nhớ được bạn nào nhớ được giơ tay cho cô nào đây mình ôn lại bài cũ một chút bạn nào nhớ được giơ tay lên à chà raise hand please raise hand wow Ôi, các bạn nhớ hết luôn bạn An nhớ hết nè wow nhiều quá biết chọn ai đây ta nhiều quá các bạn giơ tay nhiều quá đâu rồi đâu nhỉ đó thì cô xem nào cô xem nào à cô xem bạn nào nhanh nhất nào bạn nào nhanh nhất nào bạn Đỗ Minh An à Đỗ Minh An đâu nhỉ đây cô mở mic cho Đỗ Minh An nhá An đồng ý mở mic nào à Hoàng Linh Nhi mới học ừ thì chút nữa con xem lại nhá chút, chút nữa con xem lại bài hôm trước nha Đỗ Minh An Đỗ Minh An ừ hello cô vào chào cô đã hello book. Um. Backpack, book, chair. Chair. Crayon. Crayon. Desk. Desk. Eraser. Wow. Marker. Yeah, pen. marker. Pen. Now, ruler. Ờ, also, uh, how about uh, a, a buttina? Crayon an pencil. Yes, exactly. Thank you. 10 điểm nha. Ô bạn này bạn bạn ấy bạn ấy ôn bài kỹ quá là bây giờ để có thể là cho các bạn xem lại những cái bài mà hôm trước các bạn nộp bài tập cho cô nhá thì mình điểm qua một chút nha. Thank you Đỗ Minh An nha. Minh An nha, cô cảm ơn con nha. Thì bây giờ mình sẽ chữa bài một số các bài tập mà các bạn đã nộp ở trên nhóm nha. Nào, đợi cô một chút nhé các bạn có tò mò không các bạn có tò mò không biết là cô sẽ chọn bài nào nhỉ nào các bạn có nhìn thấy không các bạn có nhìn thấy không các bạn nhìn thấy không các bạn có nhìn thấy không các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không say yes nào lên lên phần chat say yes à có có rồi đây là nhóm các bạn đến nộp bài tập nếu mà bạn nào không biết là mình nộp bài tập ở đâu thì chút nữa các thầy các cô sẽ hướng dẫn các con à, lên test để nộp bài tập nhá còn bây giờ mình sẽ cùng cô xem một số các clip của các bạn làm bài rất là tốt bài bài rất là hay và mình xem là các bạn có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì nhá để mình xem nào bạn à, bạn Huy lớp 5 à bạn Ngọc Toản mới nộp bài này Ngọc Toản là nộp bài hơi muộn nhá Thôi được rồi, mình xem bài Ngọc Toản nha. Các bạn có nhìn thấy bạn Ngọc Toản không? Để mình còn xem bài Ngọc Toản nha. Bình. Everyone, my name is Ngọc Toản. À, Ngọc Toản nè. I'm seven years old. Bạn Ngọc Toản mấy tuổi nhở? Các bạn ơi, bạn Ngọc Toản mấy tuổi đấy? Bạn Ngọc Toản mấy tuổi? Các bạn lên phần chat là cho cô biết là bạn Ngọc Toản mấy tuổi vậy? À 7, 7, 5 Bạn Ngọc Toản 7 tuổi Bạn à, Ngọc Toản say ta ta I am 7 years old Đó This is my bed This à. This is my tray à. This is bin too à. Các bạn, bạn này có cái bạn này có cái desk với cả chair đều là màu pink Wow. In my pool. Read. Ồ, oh, tiếng Ngọc Toàn chú ý nha là book chứ không phải là book nha. <laughs> À, no, no, no. Book. Yeah, thank you. Green. Green. This oh. is my pack, pack. Wow. Blue and wow. yellow. Wow, blue this and yellow. is my mocking. Uh, this marking? is my... Mocking? No, it's marker nha đấy chắc là do lỗi video ấy thế là bạn ấy bị cắt mất cái đoạn đấy chứ là móc pencil is my green cô nói nhầm ít my rồi this my ruler it pink wow this is my pen it blue this is my crayon it pink gray <laughs> các bạn thấy bạn quản có nhiều đồ không bạn còn quản được với gì nữa nhỉ an eraser is à, Đấy, Ngọc Quản có. Goodbye everyone. Đó, bạn Ngọc Quản có rất nhiều đồ dùng học tập. Bạn nào có đủ đồ dùng học tập với bạn Toàn không? Có nào cô là có này. Đó, đây nhá, có rất nhiều bạn quên mất không nộp bài tập đó cho nên là cô không thể chữa được bài tập cho các con đâu các con raise hand nào <laughs> có bạn nào quên làm bài tập nào hôm nay thú thực đi bạn nào đã quên làm bài tập giơ tay cô xem nào bạn nào đã quen làm <laughs> bài tập đó thì sau buổi ngày hôm nay các bạn à, học thêm cấu trúc thì các bạn nộp bài tập giống như bạn toản nhá thì mình xem thêm một clip nữa xem là bạn các bạn phát âm như nào nha bạn ngọc toản phát âm rất là tốt nha cho bạn ngọc toản 10 điểm nha a à, bạn bạn lê minh hoàng mới học ư ừ, lê minh hoàng hôm nay mình nộp bài tập nha để cô cô có thể là cô hướng dẫn con nha bạn nào đây minh khôi à minh khôi cô kiểm tra rồi nè đó trong mỗi bài thì cô sẽ chữa rất là chi tiết ở từng bài thì hy vọng là các con cũng như là các bậc phụ huynh thì là các các anh các chị hỗ trợ các con quay bài và gửi vào trong nhóm để em có thể là chữa cho các con chi tiết nhất chị các anh các chị nhá à con cũng mới học ừ minh quân mới học ừ, bây giờ cô mới thấy minh quân đó đâu mình xem thêm một bài của bạn nữ nữa nhá để cô xem nào đây là các bài của cô cô à bạn thu an này hôm nay thu an có đi học không hôm nay Thu An có đi học không Thu An ơi đâu nhỉ Thu An lên phần chat có xem nào Thu An giơ tay xem nào có thấy Thu An không nhỉ mình mở bài của Thu An xem Thu An có gì nhá pencil. Is it the book? Is it the có thấy công chúa Minh An là có rất nhiều đồ màu hồng cho nên là bài tập rất là dễ <laughs> chỉ cần nói mỗi pink <laughs> thôi đó công chúa Minh An đó thì bây giờ các bạn xem không các bạn nộp bài tập rất là đầy đủ đây như là bài của Quỳnh Anh này Quỳnh Anh này đó Quỳnh Anh à Quỳnh Anh có cái cặp tóc rất là đẹp Quỳnh Anh có cặp tóc uh, hình quả cà tím đó, purple luôn Quỳnh Anh có biết cả bài purple luôn đó thì bây giờ cô xem nhá bây giờ mình sẽ bắt đầu thế là mình chữa bài một số bạn thôi còn sau thì mình sẽ phải tiếp tục bài học rồi nha ờ con mới học con mới học ừ con mới học xong thì mình học con bài này mình bắt đầu luyện nhá là mình chuyển sang phần tiếp theo nhá rồi <coughs> sao thế sao thế có một chút đợi cô một chút đó thì như hôm trước là mình mới chỉ được học uh, về từ vựng thôi đúng không cả lớp đó mình mới chỉ được học từ vựng thôi cho nên là mình chưa biết cách để nói cả câu thì hôm nay cô sẽ dạy các con nói cả câu nhá đối với một số bạn thì các bạn biết rồi còn một số bạn thì mình chưa biết thì hôm nay mình sẽ ngồi đây để mình có thể biết được làm sao để mình nói cả câu tốt nhất nhá bạn nào muốn học nói cả câu say yes cho cô nào nói yes á <laughs> ừ cô chào Vinh Quang nào bây giờ bạn nào muốn học cả câu nào bạn nhắn tin các bạn nhắn tin cho cô nào bạn nào muốn học cả câu nào à raise hand raise hand please rồi khi mà các <clears throat> khi mà các bạn muốn hỏi là đây là cái gì đúng không bây giờ mình không thể nào mà chỉ có nói được đúng không mình chỉ tương đâu người ta hỏi thì mình mới đúng rồi mi minh khoe yes yeah thank you khi nào mà mà người ta mình mình phải hỏi mình mình muốn hỏi mà mình mình tự nhiên mình cứ chỉ chỉ để làm sao mà mình biết được đúng không đó thì hôm nay cô Ngọc sẽ dạy cho các con cách để hỏi nhá thì nếu các bạn muốn hỏi đây là cái gì nào cô có cái gì đen trên màn hình vậy cô à thế à nó bị đen à nó bị đen che mất à hết đen chưa các bạn ơi hết về màu đen chưa hết màu đen chưa hết màu đen chưa các bạn hết màu đen chưa các bạn hết màu đen chưa bảo cô nhỉ có bị che vào chữ không Ô, có những bạn mà vào muộn ấy thì thôi nhá các bạn vào muộn thì lại phải xem livestream rồi tại vì bây giờ cô không thể cho các bạn vào lớp được nha vẫn còn là vẫn còn màu đen là nó che ở đâu nó che ở phần nào nó có vào chữ không nó có vào ảnh của hai bạn không nó có vào ảnh của hai bạn không có cô đẩy lên rồi đó cô đẩy lên rồi đó thì mình vừa bắt đầu share lại nhá đây đâu xem nào để cô share lại màn hình cho các bạn nha rồi đây mình lại vào lại nhá đó đây đó cả lớp thấy chưa cả lớp thấy không nó có bị uh, hai bạn đang nói chuyện này các bạn có nhìn thấy hai ảnh các bạn đang nói chuyện không yes so yes <clears throat> thì bây giờ mình bắt đầu luyện tập theo hai bạn nhá có có có rồi đó thì bây giờ mình xem này khi mà mình muốn hỏi đây là cái gì mình rất là tò mò đó mình rất là tò mò mình muốn hỏi là đây là cái gì mà mình lại không biết nói bằng tiếng Anh mình không biết nói bằng tiếng Anh thì hôm nay cô dạy cho các con một câu rất rất là dễ rất rất là dễ luôn là các bạn đọc theo cô nhá đây là câu này này câu mà bạn nữ tóc vàng hỏi này what's this nào cả lớp tự nhẩm theo cô nào cả lớp tự nhẩm theo cô nào cả các bạn ở trên livestream cũng vậy cũng như là các bạn đang học ở lớp chính nhẩm theo cô nhá what this đâu cô xem nào cô xem cả lớp có đang luyện nào three two one what this what this nhớ nha các bạn có âm đuôi cho cô nhá what this đó một câu rất đơn giản thôi nào luyện tập lại nào các bạn trên livestream cũng như các bạn đang học nhá nào luyện tập lại cho cô một chút nào mình nói nói nhẹ nào nói chậm nào three two one was this nào bạn nào tự tin là các bạn đã đọc được rồi nào bạn nào tự tin nào bạn nào tự tin là mình đang đọc được rồi nào có <laughs> nào mình đọc chậm hơn một chút nhá các bạn trên livestream cũng như là các bạn đang học ở trong lớp mình đọc chậm hơn một chút nào đây là cái gì nhá what this mình đọc chậm thôi what this đó ôi có tận 31 bạn <laughs> à giơ tay bạn giơ tay bây giờ cô cần một bạn cô cần một bạn để có thể giơ tay lên bảng à cô bạn nhi đâu bạn nhi đâu rồi cô cô không chưa thấy bạn nhi đâu nào bạn thử bạn nhi nào bạn ngọc hoàng linh nhi à bé an lớp à đâu là con đọc nào, con đọc chậm cho cô nào, cả lớp nha, nhẩm cho bạn nào, mình đọc chậm nào. Was the Was it Nào, once again là các bạn đừng để mất âm đuôi nhá cũng như tiếng việt mình mất dấu là mình không hiểu đâu nào bây giờ was this was this exactly là bây giờ mình mình tăng tốc độ hơn một xíu nhá nào three two one What's this? Các đọc theo cô nào. What's this? Nào, thế bây giờ mình đọc to hơn một chút nữa nào. What's this? What's this? Thank you. Đó, thì đây là đây là cái gì đúng không? Bây giờ bây giờ ừ, khi nào mà con muốn hỏi người nước ngoài hay là hỏi mẹ chẳng hạn có một cái gì rất là lạ con hỏi mẹ như nào mẹ ơi đây là cái gì hỏi như nào con hỏi lại nào con như nào đây là gì không nói tiếng anh mà what? in english please what is this hoặc là what this con đọc lại nào đọc what this yeah khi nào hỏi mẹ ơi đây là cái gì what's this mommy Mommy, what's this? Thế là đã thành một câu rồi rất là đơn giản luôn các bạn nhớ nha, cả lớp đọc theo đọc nhẩm nào. Đọc thêm ạ. What's this? Mầm. Thank you. Rất là tốt bé nha. 10 điểm luôn. Đâu xem nào. Uh, bạn 10 điểm, 10 điểm ghi vào ghi vào giỏ nhanh. <laughs> Hoan hô bé An nha, hoan hô bé nha. Bé mới có lớp 1 thôi mà các bạn đọc rất là to, rõ ràng, rất là chuẩn âm gió. Để cô mời thêm một bạn nữa, cô mời thêm một bạn nữa. Các bạn giơ tay nào, raise hand nào. Cô, cô, cô chưa thấy các cánh tay của bạn raise hands các bạn nhấn icon các bạn ấn nhấn icon ở trên ờ, ở trên zoom nhá để cô còn thấy nhá 35 36 bạn wow chú ơi bạn Nhật Quân các bạn nhắn <laughs> thế bây giờ để cô xem nào cô cô lướt cô xem nhá cô xem nào ờ, bạn ờ, bạn Hoàng các bạn nào nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá <laughs> nhiều quá nhiều quá đâu rồi đâu rồi bạn tạ nga tạ đúng không bạn nga tạ nào Nga tạm bấm mở mic cho cô nào bạn ờ, Hoàng Tú Phương tị nữa nha tị nữa nha bạn Lê Bằng tị nữa nha bạn Nga tạm mở mic nào con Nga tạm mở mic chưa Hello Nga Phạm nào mình đọc chậm trước tại vì các bạn đọc nhanh là các bạn sẽ đây các bạn lưu ý cho cô một chút này các bạn lưu ý cho cô một chút kể cả các bạn trên livestream hay là các bạn đang học ở đây thì mình hãy nhớ nhá mình cứ đọc chậm trước mình cứ đọc chậm trước xong mình đọc nhanh dần nó quen à mình sẽ không bị mất âm gió nhá nào what's this what's this exactly và bây giờ mình đọc nhanh hơn hai lần nữa nào three two what's this nào nhanh hơn một chút nữa nào ngạc nhiên nào tỏ vẻ rất là ngạc nhiên là các bạn nào thử tỏ vẻ ngạc nhiên cho cô nào three, wow. two. Again, again. I, I, I can't hear. I can't hear. Con đọc lại nào. What's this? Yes, exactly. Nếu mà con muốn hỏi bố ơi đây là cái gì con nói. It? Nào, what's this daddy? What's this daddy? Yeah. What's daddy? <laughs> Thank you. Đó thì hôm nay các bạn đã nhớ nha, các bạn đã có một cấu trúc câu là để hỏi đây là cái gì nhá rất là dễ đúng không chả bạn nào quên được đúng không thank you thank you so much so nào mình tiếp tục nhá mình tiếp tục nhá khi mà mình đã hỏi được đây là cái gì rồi thì mình cũng cần phải trả lời đúng không mình cũng cần phải trả lời các bạn đã biết câu trả lời chưa bạn nào đã được bạn nào chưa được học câu trả lời thì bây giờ mình nhìn vào đây nào các bạn trên livestream cũng như trong lớp nhá. mình sẽ dùng câu trả lời là is đó có thể dùng ơ hoặc là ân tùy trường hợp nha ơ hoặc là ân is cộng với đồ vật is ơ với ân cộng với đồ vật nào chỉ có mỗi từ uh, eraser thôi là mình cộng với ân thôi còn đâu tất cả các cái uh, từ mà hôm hôm vừa rồi cô cho ấy thì là các bạn phải cộng với ơ nhá ơ là một nha ơ là một ân cũng là một tuy nhiên từ eraser cái này sẽ học sau thì mình phải cộng với từ ân nha nào bây giờ bạn ấy hỏi là what this thì bạn nam trả lời là is an eraser thế bây giờ quang huy đâu nhở quang huy trả lời cho cô nhở quang huy trả lời cho cô thì eraser là gì đây quang huy đâu Hello Quang Huy, Quang Huy mở mic nào. Hello. Ôi Quang Huy eraser là gì ấy? Dạ. Các bạn, các bạn biết là... eraser là có tẩy. Ừ, đúng rồi, cục tải. Thế mình trả lời cả câu nhá. Ví dụ như bạn vừa rồi bạn bảo là what this? Là đây là cái gì? Thế Quang Huy trả lời là it's an eraser đúng không? Thì con có thể dịch sang tiếng Việt đó là gì không? để cho các bạn biết nào để cho các bạn biết nào đó là một cục tẩy nào con dơ cục tẩy con lên nào đâu where's your eraser đâu đâu đâu, đâu? eraser please can you show so, <laughs> so nào bây giờ bạn có cái eraser right bạn bạn bạn bạn Huy có eraser thank you nào quân nói cả câu cho cô nào is an eraser is an eraser. Yes, exactly. It's an eraser. Nào, thế bây giờ nhá, bây giờ cô thank you bạn Huy nào. Cô thank you bạn Huy một chút nào. Tuyên dương bạn Huy nha các bạn nha. Thì Duy có mỗi từ eraser mình cộng từ ân trong cái 10 từ cô vừa dạy Còn lại là những từ khác đều cộng với từ ơ nha. Nào bây giờ giả dụ như là bạn ấy không có cục tẩy Ừ, bạn ấy, cô ơi con không nhìn thấy bài cô chia sẻ màn hình. Cô mời <laughs> con đi. Đâu bạn Lê Thảo đâu? Lê Thảo đâu? Lê Thảo đâu? Lê Thảo Linh à? Lê Thảo Linh đúng không? Rồi, có thử xem nào Lê Thảo Linh lớp 2 nào. Lê Thảo Linh lớp 2 mà mic câu xem nào. Các bạn xem Lê Thảo Linh nào. <laughs> Lê Thảo Minh mở mic con đó các bạn xem nào các bạn là bài này hôm nay hơi khó chút nếu bạn nào mà chưa được học cấu trúc thì nó sẽ hơi khó một chút nên cô sẽ dạy kỹ một chút nhá hello lê thảo um, linh thảo linh ơi um, eraser mm, so uh, bây giờ ví dụ như cô không có cái eraser đi cô lại đang có cái book chẳng hạn thì con sẽ trả lời nào con con đang có cái cái book là thì con trả lời nào This is This is a book. Wow, <laughs> exactly. Rất là thông minh. Mình dùng từ a đúng không? Right. Thank you. Nào con đọc lại nào, mình đọc chậm từ từ nào. 3 2 1. This is a book. Rồi, nào. Is it is a book hoặc là it is a book. Thank you. But now, now, now. Bây giờ mình đọc nhanh hơn một chút. Tại vì là nếu mà đọc chậm quá thì cũng hơi khó đúng không nào? Mình đọc nhanh hơn một chút cho cô để cho các bạn cùng nghe nào. Các bạn cùng nghe bạn Lê Thảo Linh đọc nào. Three, two, one. Thảo Linh đọc nhanh hơn nào. It is a book. Exactly. Wow. Rất là tốt luôn. It's a book. Thank you. Đó, it is a book. Các bạn nhớ nha. Thế bây giờ mình ngoài thank you bạn Lê Thảo Linh nha Lê Thảo Linh uh, cố gắng nha phát âm chuẩn hơn mình cứ đọc từ từ xong rồi mình sẽ đọc nhanh dần này nó sẽ rất là chuẩn kể cả đối với các bạn đang học trên livestream cũng thế các bạn tự tự luyện cho cô nào nào có lớp cùng luyện theo cô nào is is a book nào cả lớp đọc nào is a book cả các bạn trên livestream cũng luyện đọc cho cô nhá three two one is a book thank you so <clears throat> các bạn nhớ chưa nếu mà các bạn nhớ rồi thì các bạn say yes cho cô trong phần chat nào và cả các bạn trên livestream cũng thấy các bạn nhắn ở trên phần comment cho cô nhá xem là các bạn đã đọc được rồi thì các bạn say yes cho cô nha say yes thì cô mới biết là các bạn đã đọc được không không là cô phải dạy lại <laughs> so wow yes thank you thank you so much cô Yên Hiền yeah thank you thank you rồi rồi Ok, good job. Good job. Lớp mình học rất là siêu. Nào, tiếp tục. <clears throat> Giả dụ như bây giờ cô gọi nào cô gọi bất kỳ một bạn nữa nào, gọi bất kỳ một bạn nữa nào. Bất kỳ một bạn bây giờ là các bạn ấy phải trả lời cho cô ba đồ vật bất kỳ trong này cô. Nào, bạn nào đây? Raise hand please, raise hands please để cô còn gọi nào. Chứ bây giờ mà một mình cô học nói là cô cũng đau họng lắm. <laughs> bây giờ một mình cô Ngọc nói cũng đau họng lắm thì cô sửa phát âm cho các con nhé nào các bạn giơ tay nào các bạn giơ tay xem là các bạn là muốn muốn phát biểu nào cô mời một bạn cô mời một bạn lớp uh, nào bạn nào đây bạn nào đây <laughs> bạn cẩm như nào bạn cẩm như nào cẩm như cẩm như cẩm như một mic cho cô nào hello cẩm như okay hello đi chào cô đi hello hello cẩm như sở oh nào mình mình hỏi thăm cẩm như một chút nào vừa nãy mình học vất vả quá thì um, are you happy or sad today con mấy con vui con buồn are you happy are anh con happy happy happy Okay, happy happy so hôm nay bạn bạn bạn này bạn rất là happy thì bây giờ cô sẽ thử thách bạn ba đồ vật nhá để con xem con có nhớ được không nào so bây giờ bây giờ cô sẽ hỏi what's this và con sẽ trả lời theo những cái phần mà cô khoanh vào nhá đúng không um, yes yes okay so what's this this, What? this is a crayon wow it is a crayon so cẩm như cẩm như nào cùng các bạn trên livestream cũng như là các bạn các bạn mà đang uh, học trong lớp mình nhá các bạn lấy bút nào lấy cái bút nào các bạn chỉ vào màn hình nhá các bạn chỉ vào màn hình và đọc theo cẩm như nha cẩm như đọc rất là chuẩn đấy nào tiếp tục nào tiếp tục nào ờ, cẩm như was this this is a market no this is a marker market đó tức là là cái chợ luôn market là cái chợ <laughs> chỉ cần đọc sai một xíu rồi là mình thành nghĩa khác rồi đúng không marker các bạn để ý đó các bạn các bạn trên livestream này cũng như cùng lớp học này đó thì rút kinh nghiệm từ cẩm như nha marker nào cả lớp đọc theo là marker great job nào bây giờ cẩm như nào mình trả lời lại lại nhá was this this is a marker well done and the last thing mm, the last thing i think is difficult for you now <laughs> so cẩm như what's this what's this, this uh, backpack <laughs> exactly it is a backpack bag đằng sau pack túi sau. backpack cặp ba lô yo so how ở đây các bạn có hết backpack không giơ tay nào <laughs> các bạn trên livestream để ý nha cẩm như phát âm rất là tốt cẩm như có dạ. cả âm đuôi này âm gió này và bạn đấy trả lời rất là rõ ràng thank you cẩm như nha thank you cô thank you uhm. so nào tiếp tục nào mình tiếp tục với bài nha thì mình đã có mình đã có là mình hỏi mẹ với bố là đây là cái gì và mình đã mình đã có thể trả lời được là uh, những cái những cái thứ mà mình vừa khoanh tròn đấy theo cấu trúc là is cộng với cả từ ơ cộng với đồ vật hoặc là it is ơ cộng với đồ vật đúng không nó rất là dễ thôi thì em <laughs> Hoàng Linh Nhi Hoàng Linh Nhi hôm nay rất nhiệt tình là thế bây giờ Hoàng Linh Nhi nào Hoàng Linh Nhi đâu để cô xem bạn Hoàng Linh Nhi của cô đâu rồi các bạn xem trên livestream có nhìn thấy bạn Hoàng Linh Nhi nhỉ à, Hoàng Linh Nhi ạ à? Hoàng Ngân để cô xem nào Hoàng Linh Nhi để cô lại chưa nhìn thấy đâu tôi rồi Hoàng Linh Nhi nào Hoàng Linh Nhi nào Hoàng Linh Nhi nào West Hoàng Linh Nhi Nhi nào Bảo Ngọc Nguyễn có mới vào Ừ thấy Ngọc Nguyễn theo bài nhá Hello nào Linh Nhi ơi. Linh Nhi yeah. nào. Dạ. Yeah, so hi Linh Nhi, can you show me what's this? Is is a uh, chair. Yeah, it is a chair. Good. Hoàng Linh Nhi phát âm chuẩn đấy. Hoàng Linh Nhi xong rồi hôm trước không làm bài tập đó. <laughs> Thế hôm nay làm bài dạ, tập em nha. Em mới học được. Em mới à. học được hôm nay mới học à ok Dạ. Thế bây giờ để cô ok thank you Hoàng Linh Nhi là để cô gọi tiếp một bạn nữa xem nào, bây cuộc kiểm tra cả lớp xem à, <laughs> thank you Hoàng Linh Nhi dạ. nha. Thế bây giờ cô xem nào, bạn ờ, bạn Bảo Ngân á, bạn Bảo Ngân đâu? Cô lại không thấy bạn Bảo Ngân đâu nhỉ? Bạn Bảo Ngân kìa. Bảo Ngân nào? Where's Bảo Ngân? Where's Bảo Ngân here? Bảo Ngân mở mic nhỉ? Các bạn nghe các bạn nha trên livestream cùng nghe bạn Bảo Ngân nha, xem các bạn ở nhà các bạn luyện tập như nào nào. Ừ. <coughs> Hello Bảo Ngân. Oh, so sweet. Trời ơi, giọng Bảo Ngân cute xỉu. ừ, <laughs> Bảo Ngân so, Bảo Ngân, can you show me was this? This is a pen. Great job. And the last one, can you show me what this? This is a ruler. Oh my gosh, sisters, you, you're so smart. Thank you. Bảo Ngân học phát âm mệt chuẩn đấy nhờ. Thế này thì ờ, thế là mà không quay video gửi bài cho cô hôm sau nhớ gửi bài cho cô nhá hôm nào nhớ cô gửi, gửi bài tập cho cô nhá sau buổi hôm nay nha thank you thank you so much nào các bạn tiếp tục nào mình ờ, còn hai đồ vật dễ thôi là đồ vật desk nào desk thì nó cũng dễ rồi thì mình qua bước này nha là mình bắt đầu hỏi đến phần khó hơn này mình hỏi đến phần khó hơn này các bạn này các bạn sẵn sàng chưa yes cho cô nào yes thì cô biết là các bạn trên livestream sẵn sàng chưa các bạn lên livestream sẵn sàng nhấn yes cho cô nhá comment yes cho cô để cô còn biết nào để cô còn xem nào <clears throat> bạn Lê Sonan An với bạn à, Trần Thị Hương Giang lớp 4 thì mình vào xem livestream nhá tại vì là bây giờ là yes yes nào bây giờ mình học phần bây giờ mình hỏi mỗi đồ vật đúng không mình hỏi mỗi đồ vật ừ, mà ví dụ như là bây giờ cô có cái bút màu đỏ với cả cô có cái cô có cái bút màu đỏ này cô cũng có cái có cái bút uh, cũng có bút màu cam đúng không thì bây giờ bây giờ mình phải mình phải hỏi màu ví dụ mẹ bạn mẹ bảo là uh, ra lấy cho mẹ cái bút đấy nhưng mà nhưng mà bây giờ mình lại có hai cái bút một cái màu cam một cái màu đỏ đúng không thì con phải hỏi mẹ là mẹ ơi màu gì đúng không màu gì ờ mẹ ơi màu gì cái màu nào để mình còn lấy đúng cái thì bây giờ cô sẽ dạy con một cấu trúc dễ hơn cấu trúc vừa nãy à, nào các bạn sẵn sàng chưa cấu trúc vừa nãy về các bạn nhớ nha tập trung nào tập trung là bây giờ cô mở nào ô sao bạn lên như hả à, ờ. yeah, <laughs> nào để cô xem nào để cô xem các bạn đâu rồi các bạn giơ tay nào các bạn nào giơ tay mà mình biết câu này chưa à, các bạn raise hand nào các bạn raise hand nào các bạn để có bạn nào thực hành với cô luôn để hỏi màu không nào raise hand please nào bạn nào nhanh nhất bạn nào nhanh nhất bạn nào nhanh nhất khôi với hiền mà bây giờ có mỗi hiền nơi khôi đâu <laughs> có mỗi hiền nơi khôi đâu mất rồi cô <laughs> ấy lại bị đen màn hình rồi ừ đúng rồi cô cứ mở ra để cô xem ý là nó đen màn hình à, thôi được rồi bạn à, bạn nào ừ, nhanh giơ tay giơ tay giơ tay nhanh lên nhanh lên nhanh lên là quickly nào quickly nào quickly please đây Đỡ chưa ạ? Đỡ chưa ạ? Các bạn nhìn thấy hết chưa ạ? Các bạn nhìn thấy hết chưa ạ? Rồi. <clears throat> rồi, bạn Lê Minh Hoàng là lớp 4 rồi. Bạn nào đây? Đây bây giờ cô mở nha, bây giờ cô bắt đầu mở này. Cô bắt đầu mở này, con ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi đã hết thấy màu đen rồi, đã thấy hết đỡ hết màu đen chưa? Rồi nào. Bạn Văn Tất Vinh nào. Văn Tất Vinh nào. Hello Vinh. Vinh bấm mic cho cô nhỉ? Ừ, các bạn xem Vinh nha, xem bọn Vinh xem nào. Oh, hello. Hello, are you happy or sad today, Vinh? I'm the Yeah. So. Bây giờ oh, cô không nghe thấy. Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh nói lại cho cô nào, không là các bạn không nghe thấy đâu. Bây giờ mình mình muốn học muốn muốn hỏi. Ừ nào học hỏi về màu sắc đúng không nào color nha các bạn nhỉ color thì bây giờ con đọc cả câu cho các bạn xem nào color nào bây giờ cô muốn hỏi cả câu là bây giờ nếu mà mình ra mình bảo ôi mẹ ơi màu màu màu <laughs> thế là thế là mẹ sẽ cho một cái cốc vào đầu đấy tại vì là nó trống không đúng không đấy không được như thế <laughs> thì bây giờ mình phải học một các bạn trên livestream cũng để ý nha các bạn trên trong lớp học cũng để ý nha là mình sẽ phải nói cả câu nha nào what color is it nào đọc theo cô nào what what color is it nào mình đọc lại một nữa nào what color is it what color is it tại sao tại sao cô lại cô lại nói như thế tại vì là trong câu hỏi mà uh, có direct question như này ấy, thì mình sẽ hạ tông giọng dần dần đúng không? Cái này hơi khó hiểu một chút nhưng mà các bạn chỉ cần đọc theo cô thôi. Nào, what color is it? Đọc lại cho cô nào. What color is it? Exactly. So, bây giờ nhá, cô sẽ hỏi bất kỳ một đồ vật, bất kỳ một đồ vật nào thì bạn trả lời màu sắc của đồ vật đấy cho cô nhá. Are you ready? Yes. Yes, okay. So, um, what color is it? Các bạn trên livestream, các bạn ở ờ, uh, trên nhóm, what color is this? Comment cho cô nào, comment trong phần chat cho cô. Is it cool? Nào, mình orange. Is it orange? Nào, orange. it is orange, chính xác. Nó thì đúng không? Mình vừa học rồi. Is đúng không? Nó thì thế nào đúng không? Orange. Nào, it is orange. Good job. Thế mình có thể mà đọc nhanh hơn. Is orange. Dễ hơn đúng không? Yeah. Nào thế bây giờ tiếp tục nhá. Thế bây giờ mình đố màu khó hơn này. Đố cái màu khó hơn xíu này. Thế bây giờ. Uh, đây. What color is this? Các bạn trên livestream có biết màu gì không? Comment cho cô nhỉ. It à, it's yellow. Wow. Yellow and orange. Thank you. It's yellow and orange. Good boy. Thế này mà cô có 10 cái phiếu sticker hay là 10 điểm đấy cô cho hết. <laughs> cho hết. Giờ bây giờ ok thank you bạn nha. Đó thì các bạn thấy đấy là nó cũng dễ thôi, cũng không có gì khó cả. Đúng không nhỉ? Thì mình chỉ cần trả lời cũng như là mình mình nói theo những cái từ vựng hôm trước là mình đã đã có thể là mình ừ, nói được rồi đúng không? Đó thì các bạn nhá, những bạn nào mà các bạn đã nói được rồi thì các bạn comment cho cô nào những bạn nào nói được rồi comment cho cô nào comment cho cô yes nào để cô xem nào Hoan hô Vinh <laughs> yellow, yellow, Good boy, good girl Thank you class Nào bây giờ nhá Nếu mà những bạn nào mà trên livestream cũng như là các bạn đang học ở đây này mà bữa trước mà mình học ấy thì trong nội quy lớp là mình không cần mà mình ghi chép nhiều đó mình chưa cần ghi chép để sau cái buổi học thì cô sẽ gửi lại video cho các con để con ghi chép nhá mình sẽ ghi chép sau kể cả các bạn trên livestream cũng thế các bạn nhầm theo những cái câu mà các bạn đang đọc này đó nhầm theo những câu mà cô đang đọc này theo đúng thứ nhất là ngữ điệu thứ hai là âm đuôi đó hai cái phần này là hai phần cô rất là nhấn mạnh đó thứ nhất là ngữ điệu thứ hai là âm đuôi để mình có thể có một cái câu nói tiếng Anh mà nó chuẩn nhất nha ok good đầu say yes cho cô nào say yes thì các bạn đã hiểu nào thôi bây giờ bạn nào <laughs> vẫn còn vào đây thôi bạn nào muộn thì lại không được vào lớp rồi đúng không cả lớp đúng không thì hôm sau bạn phải vào sớm hơn nhá rồi tiếp tục <clears throat> nào bây giờ uhm, cả lớp ơi bây giờ thì mình sẽ làm một cái bài tập trước mình sẽ làm một bài tập nho nhỏ để mình ôn bài nhá mình ôn bài một chút nha các bạn sẵn sàng chưa are you ready are you ready for the Yes, yes, okay. Participant raise hands. Oh my god. Cô còn chưa hướng dẫn và các bạn đã rất thích làm bài tập rồi. Hay các bạn trên livestream đã có thể làm bài tập chưa? Nhìn bài này các bạn đã đoán được nó sẽ làm chưa nào? Nếu các bạn có thể làm được các bạn sẽ yes cho cô nhá để mình chuẩn bị là mình mở giấy bút ra nào. Các bạn chuẩn bị giấy bút đâu? Giấy bút đâu rồi? Giấy bút đâu hết rồi? Sau là cho cô xem giấy bút nào. Giấy và bút đâu? Đó các bạn giơ giấy bút lên cho cô nào, Giơ giấy bút lên cho cô nào cô đây có một cái bút thôi <laughs> các bạn nào đã có một giấy bút cho cô chưa đâu đâu rồi rồi thanh đào phương ngân đã có rồi các bạn dơ lên cho cô xem nha các bạn dơ lên cho cô để cô xem một lượt xem là các bạn đâu rồi nào đâu giấy bút của con đâu phương tân à à bạn tân bạn tân tân orange tân orange doesn't like red tân không thích màu đỏ đúng không <laughs> đúng tân rồi nào tiếp tục những bạn à, khác nào đâu giấy bút của con đâu để mình chuẩn bị làm bài tập nào đấy bạn Quỳnh Anh đã có bạn Phước đã có rồi bạn Tân có chưa giấy bút con đâu rồi rồi các bạn rồi Nguyễn Trúc Linh có rồi để cô xem nào đi học mà không mang giấy bút thì là chết rồi đấy là là, là không được đâu nhá đâu <laughs> Đâu rồi, rồi cô cảm ơn, cô cảm ơn. À, bây giờ mình chuẩn bị nhá, mình chuẩn bị làm bài nhá. Cô mở phần nghe lên là là các bạn làm bài này. Là các bạn trên livestream chuẩn bị giấy bút nhá mình sẵn sàng nhá. Mình sẵn sàng nhá. Sẵn sàng đấy, nghe, cố gắng nghe đấy. Nào ready chưa? Ready chưa? Yes. Lại mình hình đen rồi tại vì có bạn bây giờ mới vào lớp ấy. Nào. Có bạn nào mà mà bị văng ra ngoài không? Có bạn nào mà đang học mà bị ra ngoài không? Tôi cho vào nhá. Uh, yes, now. Aaron, are you ready? Ready thì giơ tay hoặc là yes cho cô là cô còn mở bài tập lên nào. Đen màn hình lại rồi à? Hết chưa? Hết đen màn hình chưa? Ok, ok. Raise hand. Ui, ôi. Đấy, sẵn sàng quá nhỉ. Thế bây giờ nào? Yes, yes, ok. Nào, chuẩn bị nhá. Nghe này. Page 13. Activity 28. Listen. Look and match. 1. What's this? It's an eraser. 2. What's this? It's a book. 3. What's this? It's a desk. 4. What's this? It's a crayon. 5. What's this? It's a chair. Wow, wow, wow. So, rồi nào, bây giờ này, đấy. Bây giờ là nhiệm vụ của mình là các bạn ấy cũng được hỏi đúng không? Xong rồi bạn ấy trả lời theo thứ tự từ 1 cho đến 5. Đó, bây giờ các bạn đã ghi hết ra vở chưa? bạn nào cần phải nghe lại không các bạn trên livestream cần phải nghe lại không để cô cho các bạn nghe lại nào <laughs> đó nào nào nào các bạn nghe lại nhá các bạn nghe lại nhá Page 13, Activity 28. Listen, look, and match. 1. What's this? It's an eraser. No, oh, what's this is an eraser. Bây giờ, bây giờ mình sẽ mình sẽ xem là bạn nào. Nào tiếp tục. Hai, <laughs> ờ, đáp án hai c. Đâu đáp án là gì? Có cần cô em xong rồi á. Đã xong rồi thế thì cô mở tiếp cho các bạn xem nhá. Two. <laughs> what's this? It's a book. Three. What's this? It's a desk. 4. What's this? It's a crayon. 5. What's this? It's a chair. Xong chưa? Are you ready? Nào comment cho cô đáp án. Ôi trời ơi, comment cho cô đáp án nào. Đâu rồi nhở? Đâu, đâu, trời ơi. đâu right hand comment cho cô đáp án Vân Anh xong luôn rồi Nguyễn Thị Kim Ngân ạ à. <laughs> đâu xem nào các bạn các bạn nào bây giờ một b à một b các bạn yes yes yes đâu 1B thế hai gì hai C hai C ừ có, có, có đúng là hai C không chắc chưa <laughs> chắc không chắc không chắc không có chắc không một a <laughs> nào bây giờ mình uh, mình kiểm tra đáp án nhá là các bạn comment đáp cộng nào đây có một bạn ghi là một b này bạn gia bảo nhá một b này à, hai 2 c 3 d à, bốn 4 gì bốn là gì đấy 4 các bạn ơi số 4 nối được 4 a ừ thế năm đâu năm đâu năm đâu comment cho cô nào năm nối vào đâu It's a chair đâu năm nối vào đâu rồi 5 e thế bây giờ các bạn trên livestream đã xong chưa các bạn trên livestream đã xong chưa nhở các bạn đã viết chưa rồi bây giờ nha một khổ qua mình kiểm tra một chút nha mình kiểm tra bài nhá một one B two C three D four A and the last one five Ý, trời ơi, bạn nào làm đúng cái này comment cho tôi yes nào, kể cả các bạn trên livestream cũng thế nào. One, B, two, C, three, D, four, A, and the last one is Y. We match to E. Nào, bạn nào đúng? Bạn nào đúng hết? Cô xem. Yes! <laughs> bài dễ quá rồi à? Bài dễ quá đúng không? Oh no, bài dễ quá hả? Hmm, sau là cho bài khó hơn này này. Rồi, thank you, thank you class. Có bạn nào mà đường truyền kém mà các bạn bị ra ngoài nhá thì mình nhắn tin ở trên nhóm nhá. Mình nhắn tin ở trên nhóm bảo bố mẹ nhắn tin ở trên nhóm nhá để, để các thầy cô còn hỗ trợ các con nha. Các bạn trên livestream đã xong chưa? Rồi nha. Ok, cảm ơn các con nha. Thế bây giờ bây giờ mình tiếp tục nào một bài này nha không thể nói là dễ được <laughs> bài này không hề dễ nào bây giờ cô hướng dẫn này look um, <clears throat> where is this bây giờ bài này nha chút nữa cô còn phải gọi câu đó có look at the photos listen to the audio and match à, nó cũng gần giống như bài vừa nãy thôi nhưng mà mình sẽ có ba bạn một là Louis hai là Amherst ba là Massaco yeah dạ, Massaco thì các bạn ấy sẽ uh, nói rằng là ở trên bàn học của các bạn có những cái gì đúng chưa nào bây giờ cô cô xin mời một bạn cô xin mời một bạn một bé cho cô nào yeah very dễ ừ, hoàng tú phương đúng không very dễ ờ, tí nữa gọi phương <laughs> tí nữa gọi phương đấy <laughs> dễ ui dễ đâu xem nào dễ không dễ không comment dễ hay khó cho cô nào nào ui dồi ôi đâu xem bây giờ một bạn cho cô biết một bạn cho cô biết là ở trên cái bàn A ấy nó có những gì để cô giơ tay lên nào để giơ tay lên nào giơ tay lên nào please raise your hand please Raise your hand please. Cho cô biết là ở trên bàn A có những gì nhá. Mình chuẩn bị bài trước. Mình chuẩn bị bài trước nào. Raise your hand please. Bạn nào giơ tay nào? Bạn giơ tay nào? À, bạn à, Hà Bình An. À, Hà Bình An à? Đâu rồi? Hôm nay nộp bài rất hay. Hà Bình An. Hà Bình An là cái bạn đeo ờ, cái cái cặp tóc màu tím ấy đúng dạ. không? Hello, hello Bình An. Can you hear me? Hello, can you hear me? Con nghe được cô không? Cô thấy hơi nhỏ ấy. An ơi. An ơi, An ơi. An ơi. Wow, đâu nhỉ? An bé An của cô đâu mất rồi. Ô, đâu nhỉ nào cô mở lại mic cho con nào rồi nào bình an ơi là các bạn đang rất là chờ nha các bạn đang rất là chờ là bình an mở mic cho cô nào rồi hello bình an nhớ cô không so, <laughs> um, dạ. trời ơi đáng yêu quá cô bé về bé hết về Now, so can you show me? Ha, look at the picture A. Yeah. Look at the picture A and show me what on the table here. Có những gì nhỉ? Can you show me? Dạ, là bút chì ạ. Is, is, is a Backpack ạ. Backpack, a backpack. Chính xác, a backpack. Uh, what color is it? Uh. Uh, it's a pen. Oh no no, mấy pen, mấy pen? Làm gì có pen? Dạ ba pen ạ. Three pen. Three pen ạ. Three nhưng đây là pen hay pencil ấy nhỉ? Pencil. Ờ, nhìn xem. Nhìn kỹ nào, nhìn kỹ nào. Dạ là pencil vậy <laughs> three pencils cái này sau cô dạy kỹ hơn thì mình sẽ biết là uh, mình thêm âm gió tại sao lại phải thêm âm gió sau pencils nhá đấy tại vì đề số nhiều oh, pencils nào three pencils great so so nice nice có gì đây có gì nữa các bạn ơi các bạn comment cho cô nào các bạn comment nào cái bút cái bút mà để để để tô để để để để để làm ờ, làm highlight lên ý đó. cái mà các bạn hay đọc sai là market ấy <laughs> ơ sao lại bị tắt mic của bạn An này nào An ơi mở mic nào dạ. yeah. An ơi các bạn nào các bạn đang nghe An dạ. nói đấy nào An nói cho cô biết nào ừ gì kìa is ờ cái gì ben ạ Oh, Two it's pens. Not, it's not pen. I think that maybe it's marker or maybe it's uh, maybe it's a marker or maybe it's crayon. Yeah, maybe, right? Có thể là đây là cái marker hoặc có thể đây là cái crayon mà có tận hai cái cơ đúng không? Ừ, mình... còn biết marker hay crayon. Trời con đi vào đây này. Đi đi, đi, đi bây giờ ừ thì bây giờ mình mình cứ tạo mình cứ tạm nghĩ thế để tí nó xem là nó đọc là cái gì thì mình biết là cái đấy đúng không à, tiếp tục à, what is what is những cái gì đây what is gì này giờ cô nhỏ nó đè cái gì dạ hộp bút ạ à. mẹ ơi hộp bút hộp bút à bút đọc là cái gì hộp bút đây là bạn ấy đoán là hộp bút thì các bạn có nghĩ là hộp bút không à? Hà Bình An bảo đây là hộp bút các bạn nghĩ cô cũng chưa nhìn ra là cái gì ấy hộp bút ô tô lấy chứ con nhìn rõ mà hộp bút ô tô <laughs> đây này bạn võ minh khang bảo đây là chu books à võ minh khang bảo đây chu books nè đấy đúng không đúng book không Lê minh quân bảo books này ô thì cô cũng chưa nhìn ra là cái gì đấy phải như này nhìn các đó. bạn các bạn các bạn giúp an với cô ấy, cô không nhìn là cái gì nào mấy bút nó cứ coi như là ra xem là đúng là cái book không nó sẽ là chu book ạ chu book đúng không đó dùng cái hình cái này mới nhìn được rồi có bạn ghi grade <laughs> nào bây giờ nhá thì bây giờ mình tổng hợp lại có one red packet backpack đúng không one red backpack đó một cái um, cặp sách màu đỏ ừ, tiếp tục Three. À, pencil nhưng màu gì nhỉ? What color these pencils? Yellow. Yellow. Yellow. Yellow. Yellow. <laughs> Yellow. Yeah. Đấy, thế mới phải đăng bài tập cô sửa con yellow yeah. Yellow pencil Tiếp tục à, thì bây giờ có crayon. Ờ có crayon. Two crayons. Yeah. anh ơi, what color of two crayons? màu gì đây dạ gì blue dạ màu blue với cả red ạ à. blue với cả red à yeah thế còn uh, how about books à, how about books what color dạ, books bút trên là màu xanh nước biển còn bút dưới là màu xanh lá cây ạ à. nói đi, ừ. nói tiếng Anh thế là in English please blue blue one and, and orange. green Ừ, đúng rồi. Blue book, a blue book and a green book. Great hoặc là one blue book and one green book. Ok, great. Đấy, phải phân tích trước thì mình mới làm được sau này những bài khó hơn làm nào đúng không Bình An nhỉ? Đấy, Bình An nhá. À, thank you Bình An. Để về tiếp tục Bình An nhớ lại các bạn nhá, các bạn trên livestream cũng như là các bạn ở trên lớp mình ờ, để ý này là mình phải xem hình ảnh trước xong thì mình mới mình phân tích trước là nó có những cái gì thì mình mới làm nhá không phải tự nhiên mình mở ra mình nghe là mình nghe được đâu đúng không bởi vì các bạn nói rất là nhanh đó các bạn ồ oh, oh, 9 pm thế mình học thêm một chút nữa nhá để mình xong bài này nhá ok rồi bây giờ thì cô sẽ gợi ý ờ, thêm cho các bạn thì bây giờ ở trên cái bàn B ấy nó có những gì nhở uh, yellow ruler này Đấy. red eraser three crayons with yellow one red one and blue one đó thì trong cái bàn này có cái thước màu vàng này cục tẩy màu đỏ này rồi là cái bút uh, dạ màu uh, vàng bút dạ màu đỏ bút dạ màu xanh wow. Ờ, đấy còn trên cái bàn này nữa đó thì mình còn có cả bút màu đỏ đấy red book uh, yellow ruler and three yellow pencils rồi are you ready for the listening now các bạn nhá bây giờ chuẩn bị này các bạn chuẩn bị nghe nốt này để mình uh, còn còn làm bài tập này mình còn xong này các bạn sẵn, các bạn sẵn sàng chưa các bạn giơ tay lên nào để cô còn biết là để cô còn mở bài nghe nào are you ready are you ready for this yeah thank you nào page 9 activity 16 look listen and match one I'm Luis I live in Mexico I have a book a ruler and three pencils 2. I'm Ahmed. I live in Egypt. I have a red backpack, books, and pencils. 3. I'm Asaka. I live in Japan. I have three markers, a ruler, and a red eraser. So, Do all of you have your own answers? Các con đã có hết các đáp án của mình chưa? Các con cho nghe lại một lần nữa nha. Yes, Trịnh Hữu An làm xong hết rồi này. Ờ. Oh yes, là bây giờ mình nghe lại một lần nữa để mình comment cho cô đáp án nhá. Page 9. Activity 16. Look, listen and match. 1. I'm Luis. I live in Mexico. I have a book, a ruler, and three pencils. 2. I'm Ahmed. I live in Egypt. I have a red backpack, books, and pencils. 3. I'm Masako. I live in Japan. I have three markers, a ruler, and a red eraser. So, các bạn comment cho cô nhanh lên, comment cho cô nhanh lên đáp án nào. Các bạn đáp án đáp án các bạn nào? Các bạn nào mà biết đáp án không? Ngô. No. 1C, 1C, 2A, 3C. Tân à? Tân đây đúng không? Vương Tân đúng không? <laughs> à, bạn đây các bạn có hết rồi này. I'm Louis. Oh, thầy Quân <laughs> đâu Nguyễn Ngọc nào bây giờ để cho các bạn mà đây 3B nào bây giờ cô sẽ cho các bạn đáp án nha để các bạn xem nhá one C Louis has a book and three pencils and a ruler two A armored. He has uh, so many things here, especially he has a red backpack. Amir có một cái túi cặp sách màu đỏ ấy. À. Masako has a ruler and um, uh, eraser. Yeah, Masako B. Đó các bạn đúng hết không? Các bạn đúng không? Say yes cô nào à, Vân Anh này Hoàng Linh Nhi Hoàng Linh Nhi này quá chuẩn luôn Quỳnh Anh này à, Võ Minh Khang các con comment cho cô nha Wow Yes đúng hết đúng hết không rồi raise hand so đó thì hôm nay nhá thì mình sẽ có bài tập nào bây giờ cô sẽ stop share here thank you class Ô, Xuân Bách nè đó thì buổi học hôm nay mình à, là mình học quá giờ mất rồi đó thì hôm nay buổi học mình tạm dừng ở đây nhá để Bê cô gặp gỡ các bạn một chút nào cô gặp gỡ các bạn một chút nào rồi rồi hôm nay các con học có vui không học vui say yes học vui say yes <laughs> Yeah, thank you, thank you so much. Hôm nay các bạn học rất là vui. Are you happy? I'm so happy today. I'm so happy today. Yeah, các bạn làm bài tập rất là tốt này. Rồi là các bạn có ạ. À. <laughs> yeah, thank you. Sao giờ là cô không nhìn thấy mặt cô đâu rồi. <laughs> đâu, where's Miss Ngọc? Miss Ngọc here. Đó thì bài tập hôm nay của các bạn. Bài tập hôm nay của các bạn đâu rồi? bài tập hôm nay của các con very happy thank you toản thank you thank you very happy very happy đâu nhỉ bây giờ mình ờ, sẽ share ờ, screen nhỉ vui cực cô ơi <laughs> cô cảm ơn nha thank you so much very funny so we have a bài tập về nhà <laughs> homework thì um, hôm nay mình sẽ thực hành đó vừa hỏi vừa trả lời theo các đồ vật mà các bạn đã chuẩn bị nhá 10 đồ vật nha và mình sẽ lấy những đồ vật mà nó khác màu đi một chút đấy thì mình sẽ vừa hỏi vừa trả lời đó I'm happy <laughs> nhưng mà hôm nay thời lượng đã hết rồi thì mình đợi đến thứ hai tuần sau nhá đó thì cô sẽ giao bài tập là các bạn nhớ này các bạn nhớ này là mình sẽ vừa vừa vừa hỏi vừa trả lời nhớ cho cô nhá các bạn vừa phải hỏi vừa trả lời thứ nhất cấu trúc thứ nhất đây là cái gì thì mình có was this đó mình có was this đây là cái gì còn nếu mà hỏi về màu sắc thì mình sẽ hỏi là what color is this đó what's this and what color is this và các bạn sẽ nói từ từ thôi còn bạn nào mà đã quen rồi thì các bạn có sẽ có thể nói nhanh hơn một chút kể cả các bạn trên livestream cũng vậy các bạn nếu mà có thể làm bài tập thì các bạn comment xuống dưới và nộp bài tập trong nhóm cho cô nhá để cô còn có thể check và kiểm tra cho từng bạn một nha đó thì bây giờ các bạn cũng đã đến giờ rất là muộn rồi các bạn rất là mệt rồi bây giờ mình vươn vai nào vươn tay nào lắc cổ tay cổ chân nào lắc cổ tay cổ chân nào đó lắc cổ tay cổ chân nha thì bây giờ cô xin phép được chào tạm biệt các bạn nha và hẹn gặp các bạn trong vào 8 giờ 8 giờ đúng không 8 giờ tối thứ mấy thứ mấy thứ mấy nào 8 giờ tối thứ mấy thứ hai tuần sau nhá cô ơi cô có gửi happy bye bye đó thì bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nhá <laughs> bye bye cô sẽ gửi bài tập cũng như là uh, gửi lại clip quay lại nhá Oh, good night. Good night. Good night Lê Minh Quân. Good night. Ơi cô đây, con bạn nào nhắn tin cho cô nha, cô không biết là Good night. Good night. Good night teacher. Đúng rồi. Goodbye teacher. Goodbye bye, good night of bye. Bye teacher. Bye. bye. Bye bye. Bye teacher. Bye, see you again. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.